chưa? Chín cơm rồi ạ Bọn em dậy dọn cơm ra ăn Dọn cơm ra hả? Vâng vâng Cơm hôm nay là ngon lắm đây Ui giời ơi Cơm nhìn đã biết là ngon rồi Mẹ ơi Hảo đây ơi Cơm mẹ ơi Mẹ Ơi ra cơm mẹ ơi mẹ ngồi đây mẹ ơi ở đây mẹ ngồi đây nguyên nguyên áo đâu rồi quên nào cơm ngon mẹ đâu cơm canh là nước rau vàng đấy ôi nước canh xanh đấy hôm nay rau luộc kiểu gì cũng biết xanh mẹ ừ. mẹ này nấu cơm gì mà thịt vàng khè canh xanh nè này đấy đấy, đấy mẹ nấu con nấu rồi mẹ được canh đúng không cho canh vào không con không cho cái này con ngại sao ơi có biết đâu mẹ đâu mà ngại mẹ luộc thịt gì nhỉ Ồ, quên, hay nấu sôi gấc à mẹ? Sao mẹ? Con không cho cái gì vào Con lại cho cái gì mẹ đây cơm nay mẹ nấu kiểu gì nay cơm mẹ cho mẹ à? Mẹ nấu sôi gấc à? mẹ Chết con Canh sao lại xanh như này Ô thế, rõ ràng mẹ vẫn vẫn nước với con Con không cho cái gì vào thật Mẹ buồn cười thế mẹ sai con nấu cơm ai nấu cơm Mẹ xếp à? Đây Nói vô lý như thế nào con không cho cái gì Con không cho cái gì Mẹ ơi Hả? Này đúng anh Hưng này trêu mẹ đấy mẹ Con trêu mẹ một lần cười Anh nấu cơm uh, cho coca này, tinh vào mẹ Đúng rồi Thế hôm nay trêu Con hỏi mẹ ai đặt Mẹ thử mẹ đặt đấy Con hỏi mẹ đặt Lấy ra Đấy mẹ lớn đi Con này Sao mẹ? Mà còn đúng con trêu mẹ ừ. Thử đi nay mẹ nấu nước gì này ờ, còn không liên quan đến cái, cái, cái đồ ăn mẹ nhá anh ơi hình như có nước cam trong này hay sao anh ạ nước cam á <laughs> nước cam ê đúng là không kêu mẹ thôi buồn cười không còn thế đây mẹ chỉ báo đi cho gà vào trong rau trong thịt cho mẹ ngọt lắm mẹ ngọt lắm mẹ ăn vào đi cười khách à con trêu mẹ này nguyên lại thế nào ngọt á thế mẹ đúng rồi, cũng thế mẹ trêu con rồi hay trêu mẹ trêu con đấy <laughs> phải không hả mà trêu cháu hay sao thằng này trêu mẹ đúng một sai <laughs> đúng rồi đúng anh rồi quay đi quay ra đâu nào ôi ôi nguyên đây cái đằng cơm anh nấu cái gì nhỉ em đầy rau ơi thông thông sao mình gọi hôm Ủa báo là trông rau cho mẹ Ê mẹ ơi, lúc anh Hưng này nấu với nước cam nào mẹ Thì đây như mẹ kia nhà nước coca, nước nước đấy Đây là Fanta mẹ, ạ, nước Fanta Đây, đây giống nước cam lắm Đấy à, Đúng rồi, nó đúng anh này lại nấu với nước ngọt cho um, ba mẹ con mình ăn rồi Sau này là nước xanh xanh nha Đúng không? Rau này cũng khác thường dạ. rồi Thế rồi Thế rồi đâu cơm ăn mẹ Thôi, bỏ, ôi chọn đi Này, chọn lợn nó không thèm ăn cho gà cho gà cho gà ăn xong đi cười khách không ăn được cháu đừng ăn thôi thôi thôi thôi thôi dọn đi dọn em nó đâu rồi